Xin chào, đây là cây đàn Yamaha yêu thích của tiệm đàn Hoàng Piano IDB123 Nhập chính hãng từ Nhật về, đã qua sử dụng nên giá rất tốt, rẻ nhất Sài Gòn Cây đàn này có thiết kế chân dạng hộp, gọn gàng tao nhã, thích hợp cho phòng vừa và nhỏ Ai muốn học đàn mua đàn Xài cây này là hợp lý nhất năm nay Đặc biệt có cổng cắm headphone phù hợp cho việc luyện tập sáng tác mà không sợ làm phiền đến những người xung quanh